Xin chào bạn. Bạn có tò mò về tên của những chiếc xe BMW không? Hay các ký tự ở đằng sau đuôi xe có ý nghĩa gì? Hãy cùng theo dõi. Video này sẽ giúp bạn biết thêm về xe BMW nhé. Các dòng xe ô tô BMW được gọi tên theo ký hiệu series cùng các con số ở trước. Ý nghĩa của mỗi số thứ tự đều tương ứng với các dòng xe khác nhau như các mẫu số lẻ 1, 3, 5, 7 là các mẫu xe thông dụng để sản xuất thương mại với số lượng lớn. Các đầu số chẵn như 2, 4, 6, 8 là các mẫu xe mang đặc tính thể thao hoặc coupe, mui trần. Tuy nhiên, không nằm trong quy luật này, dòng xe cao cấp nhất 7 series thì sẽ không có biến thể hatchback coupe hay wagon như các mẫu xe đàn em. Bởi 7 series được sinh ra với sứ mệnh dành cho các ông chủ, các doanh nhân thành đạt. Chính vì vậy, BMW 7 Series chỉ có một biến thể duy nhất là dòng sedan hạng sang. Ngoài ra, dòng xe ô tô BMW còn có một ký hiệu xe đặc biệt không tuân theo quy tắc series. Đó chính là dòng Y. Dòng Y của BMW là những dòng xe được phát triển mới và có khả năng chạy động cơ điện. Ngoại trừ BMW i8 là phiên bản thương mại. Một ký tự nữa trong dãy mật mã của BMW mà bạn không biết ý nghĩa nó là gì đó là EFG, là các ký tự được dùng để nói về khoảng thời gian xe được sản xuất. Cụ thể, ký hiệu E là từ năm 1965 đến 2013, ký hiệu F là từ năm 2009 đến 2020, ký hiệu G là từ năm 2016 trở đi. Ví dụ như, chúng ta sẽ lấy một ký hiệu là chữ E ra để minh họa. Chữ E được hiểu là viết tắt của từ Entwicklung trong tiếng Đức dịch ra tiếng Anh có nghĩa là development, và nó là ký hiệu viết tắt của một loại động cơ. Hiểu một cách đơn giản, ví dụ, mã E90 có nghĩa là mẫu xe thứ 90 trong khoảng từ năm 1965 đến 2013 mà BMW nghiên cứu chế tạo của động cơ đó. Nếu như trước đây, BMW quy định các con số này ám chỉ dung tích của động cơ. Ví dụ, 328i là máy 2.8 lít. Nhưng hiện nay, các con số này chỉ có một ý nghĩa duy nhất là các mẫu số càng lớn thì thể hiện công suất càng mạnh. Hệ thống X-Drive và S-Drive, ám chỉ hệ dẫn động của xe. X-Drive, hệ dẫn động 4 bánh, S-Drive, hệ dẫn động cầu sau. M-Performance là một bộ phận thuộc BMW, công việc của bộ phận này là độ lại chiếc xe nguyên bản sao cho chiếc xe đó thể thao nhất có thể. Cũng giống như AMG của Mercedes-Benz, S-Line của Audi, M-Performance có chức năng tương tự như vậy. M-Performance chuyên cho ra đời các mẫu xe BMW hiệu suất cao có thể đua được. Thêm vào đó, ngoài việc can thiệp vào hệ thống động cơ, M Performance còn giúp tân trang lại bộ body kit xe thể thao và cá tính hơn. Có thể kể đến các dòng xe ô tô BMW huyền thoại từ bộ phận M Performance như BMW M3, BMW M5,